Chào mừng các bạn đến với kênh youtube của Viettech 88 Thời gian vừa qua thì mình có nhận được rất nhiều các câu hỏi của các bạn về việc cần tư vấn mua một chiếc MacBook Pro thế hệ mới, làm các công việc văn phòng hay là muốn chỉnh sửa ảnh, làm video nhẹ nhàng với tầm giá khoảng trên 20 triệu. Nói đến MacBook Pro thế hệ mới thì chúng ta sẽ nghĩ ngay đến những dòng máy từ 2016 trở về đây. Vậy thì liệu với tầm giá trên 20 triệu thì chúng ta có được chọn những chiếc máy đời mới nào ưng ý hay không? Câu trả lời của mình là có. Và ngay trước mặt mình đây chính là hai dòng sản phẩm đáp ứng cực kỳ tốt các yêu cầu trên. Bên trái mình chính là chiếc MBXR2, còn bên phải chính là chiếc MBXQ2 đời 2017. Mình phải nói với các bạn rằng đây chính là hai chiếc MacBook Pro thế hệ mới đang rất hot trên thị trường hiện nay với mức giá tầm khoảng từ 25,5 cho đến 26,5 triệu đồng tùy từng cửa hàng. thiết kế mỏng nhẹ hơn rất nhiều so với các dòng Mac Pro từ năm 2015 trở về trước và chỉ nặng khoảng có 1,6 kg mà thôi. Kiểu thiết kế này được Apple bắt đầu thay đổi từ năm 2016. Cả hai chiếc máy này thì đều được trang bị chip xử lý Intel Core i5, RAM 8GB cùng với dung lượng bộ nhớ ổ SSD 128GB. Bàn phím là bàn phím cánh bướm thế hệ mới cho cảm giác cực phê khi sử dụng. Trackpad được thiết kế rộng hơn, giúp thao tác tay tốt hơn Riêng về phần trackpad của MacBook thì chúng ta không phải chê trách điều gì cả. Độ nhạy của nó như chúng ta chạm trên màn hình của chiếc iPhone vậy. Cổng kết nối thì Apple đã lược bỏ đi khá nhiều và chỉ còn duy nhất hai cổng Type-C và một cổng tai nghe 3,5mm. Các cổng USB, HDMI, mini port và các khe đọc thẻ nhớ như các dòng Mac Pro thế hệ trước đây đã bị loại bỏ đây là một trong số những nhược điểm chung của các dòng Mac Pro thế hệ mới từ năm 2016 trở về đây khi mà chúng ta đang cần các cổng kết nối như USB hay kết nối máy chiếu, máy in lại phải đầu tư thêm các cổng kết nối ngoài. Mà chúng ta biết thì tất cả các phụ kiện của Apple thì không hề rẻ đúng không? Và vậy nên có vẻ sẽ tốn thêm một khoản đầu tư kha khá. Màn hình thì tất nhiên là màn hình Retina với độ phân giải cực cao 2560 x 1600 sẽ giúp cho anh em thiết kế, chỉnh sửa ảnh hay là video cực kỳ chân thật và sắc nét Âm thanh được trang bị lớn hơn, lên đến 50% so với các thế hệ trước và âm bass cũng được lớn hơn cho cảm giác cực phê khi xem phim cũng như là nghe nhạc. Ngoài ra, với tầm giá này thì bạn có thể mua được chiếc MLL42 năm 2016 có hình thức giống với chiếc MPXQ2, cũng có i5, RAM 8 nhưng ổ lưu trữ lớn hơn là SSD 256. Đó là những đặc điểm nổi bật của dòng máy này. Chỉ hơn 20 triệu đồng chính là những ưu điểm lớn nhất của hai chiếc máy này vì giá thành của chúng khá rẻ so với những chiếc Mac Pro khác cùng thế hệ rất phù hợp cho những anh em làm văn phòng hay làm Photoshop, làm video hoặc là vẽ vời nhẹ nhàng. Còn nhược điểm của nó là quá ít cổng kết nối và phải mua thêm cổng kết nối ngoài nếu như muốn kết nối với nhiều thiết bị khác. Trên đây là dòng máy Line New thế hệ mới với tầm tiền khá ổn, với mức đầu tư tầm khoảng từ 25 cho đến 26 triệu đồng để anh em tham khảo và lựa chọn. Và với chương trình giới thiệu tư vấn sản phẩm của Viettech 88 ngày hôm nay thì xin dừng lại tại đây. Xin chào anh em và hẹn gặp lại ở các video lần sau. Đừng quên like, comment và nhấn subscribe kênh của Viettech 88 nhé.